đi không? Đi con nhà mày Mày đi mày đi mày Đi con mày nhà mày, đi mày nhà mày Mày đi con mày chết mày không? Mày chết mày Đúng rồi anh Mày ăn chừng hò này Mày dám chừng tao không? Địt mẹ mày dám chửi tao không? Mày thách thức bố mày đi Mày trốn được không? Gọi công an ra đây Gọi công an đây Ai gọi công an đây Ôm bồi, bệnh bồi, không ai làm Tao Mày chịu tao á Mày mày có chức bố mày lên Thái Nguyên nhà mày á Ui Thái Nguyên Ui thì con mày là Ui Điều hổ đấy Thái Nguyên Thái Nguyên Mày Thái Nguyên Đâu phải á Quê nhá quê Cháu không ở Thái Nguyên đâu nhá Thái Nguyên Không phải Thái Nguyên đâu nhá Ai ai Thái Nguyên giơ tay gái nhỉ Giơ tay đi Con mày làm gì đây xem biển 20 p 2 bây giờ Đá phò dân Thái Nguyên nhá, dân Thái Nguyên nhá. Rách quần rồi, rách quần rồi. Vẫn ôm. Vẫn ôm, vẫn ôm. đông như Tết luôn.

Oh! của nhà này của anh của tôi không ơi đấy tao gửi hà lan cho mày hoặc là tao để cốp xe cho mày mày đợi nhau nhau tao đánh mày không phải thôi em em biết rồi thôi anh ơi cầm tay đánh anh ơi cổ ra cầm tay đang đánh rồi để hết để hết để hết bên kia em đánh à